mình phải nói mình phải nói lại một lần là từ hàng đánh rất là hay hơn hơn người Việt Nam hơn kỹ năng người Việt Nam mình rất là nhiều hơn ít nhất là phải gấp hai gấp ba lần mình khẳng định luôn rất là hay nhưng mà nó nó trẻ trâu vãi cả đấy đấy trẻ trâu lắm mình chơi ờ, mình qua hàng này mình chơi được gần hai tháng rồi đó hai tháng ấy à đâu chưa đâu chưa đâu tầm tầm tháng rưỡi tháng mình chơi đa số ngày nào gặp hầu như ngày nào cũng gặp hầu như luôn nha ở việt nam thì ít ở việt nam thì hên xui ở việt nam thì người game thì mình gặp game hai game mà còn bên này là hầu như game nào cũng gặp ok ok em file Ui flash không có flash đâu, yeah. Dạ. nè nè nè thằng thằng thằng keo không flash anh em ạ bây giờ nhá bây, bây giờ chờ thằng pan theo ra mình ra tiếp gang là ok nè từ từ từ từ phải ăn con cua xong ấy ăn con cua xong ấy nè nè bây giờ nó mà lên choáng là chơi chơi rồi chết mẹ mày rồi đó mẹ mẹ đó mẹ hay quá nha cái pha đấy nó mà lắc được hay thì gì chết mày rồi đó lấy nè lấy nè tôi lấy nè à. tôi lên đồng chí ơi ok sợ chưa sợ chưa sợ chưa từ từ đồng chí ơi sợ chưa <laughs> nè nè đi ra chơi được nè có hàng nhanh lên nhanh lên nhanh cái tay lên nhanh nhanh nhanh cái tay lên dùng dùng cái gì không mày mua thấy gì không thấy à <laughs> gọi dê gọi đồ gọi dê gọi đồ cho đi luôn hả thôi lia đi cho cho tôi lia đi cho tôi lia đi cho tôi lia đi ông tay le lâu mà tay le lên làm gì nữa tôi dắt lên ăn thăm ngàn thôi xong Gotcha, bitch. Rồi sao? Rồi sao? Trời ơi, con cua nó to quá. Ở hàng nhiều kim ráp lắm mà ta. nếu mà bê nó đứng lên nó bê nè biết biết biết à không có đốt được anh em ạ nhiều thằng á nhiều thằng nó về á nó bê về nó mua đồ nó không nghỉ thằng nam mình canh canh mình chờ tí mình đốt nó rồi à toshiba ê ê đánh nó hả đánh nó hả what the fuck đây nè đây nè đây nè đây nè đây nè đừng có chọc tao lên ê. Rồi con hàng kia chết rồi được sao mày nhường nhường nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh về về đồng chí ơi về đồng chí ơi về đồng chí ơi về đồng chí ơi Thôi về đi, về đi, bỏ đi Điệt Điệt Mình tính mua thêm cái gậy đầu lau mà không đủ tiền 3k mới đủ Wait mi anh em ơi, wait mi anh em ơi, wait mi anh em ơi Rồi, ông ban theo bóc giải thằng kia rồi Ban theo ơi là ban theo Bóc giải đồng đội chạy được không mày chạy được không nhắm chạy được không nhắm chạy được không nhắm chạy được không baron baron baron baron mình có cái relay anh em ạ à kiểu như mình phóng trúng là nó bị uh, xì lâu nhiều lắm nào mà bị phóng trúng là gọi là xác định tập xác định ê, ê nhưng, nhưng, nhưng, nhưng, nhưng nhưng mà ta chưa có được vàng nha ta chưa có được vàng nha Đấy tụi mày, tao có chiến thuật tụi mày như tụi mày Ok Thằng đừng nói dưới này, đừng nói ở dưới này. Ngon Ngon lành Yeah Kim Cương sắp tới đít à Đó đâu em Vinh ơi mới bằng hai mà tới bằng hai bạch kim sắp tới đít bạch kim thôi bạch kim bạch kim sắp tới đít kim cương đâu bằng hai gì nhẹ là kim cương ba <laughs> em bên chị đã em ăn mà chóng mặt à em ăn mà chóng mặt à <laughs> làm như này rồi nó còn hiếp lên hiếp xuống nữa đặt kiểu đặt kiểu hey, hey, hey, thằng con này thằng con này dê, dê đi lạc dê đi lạc dê đi lạc dê đi lạc rồi rồi luôn rồi luôn dê ơi dê đi lạc dê đi lạc giết tao à giết tao à giết tao đâu có gì giết tao đâu có gì đồng 4 nè chọn nghỉ dao đồng hồ cát relay đi lủng mẫu ờ, cả tá đôi giết mình rồi một combo giết mình no không có đâu bảo flash nhá máu này máu này ui tụi tim mình nó xong cho nó đánh nữa kìa anh em có thấy gì không anh em thấy ai chết không anh em thấy ai chết không anh em anh em thấy ai chết không anh em Yeah. Xong rồi, xong rồi. Nice. Nice anh em ơi. Nice.